đất sạch sổ hồng riêng, diện tích 4,2 nhân 18,3m, thổ cư 77m2, giá 4 tỷ 1. Đây là lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay. Đây là trục đường chính Hà Quy Giáp, chúng ta quẹo vào đường T 49, khoảng 50m ờ, là tới ờ, vị trí lô đất. Đường T 49 là đường nhựa, có chiều ngang là 8m, và đây là vị trí lô đất của chúng ta lô đất của chúng ta thì nằm mặt tiền đường nhựa TL49 từ đây chúng ta có thể thấy trục đường chính Hà Quy Giáp rất là gần nha quý anh chị Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m2 và chiều dài là 18m3 thổ cư là 77m2 chủ chào bán với giá là 4 tỷ 100 triệu giá này chủ hứa sẽ còn thương lượng bớt lọc lá cho quý anh chị Đường l 49 là đường nhựa có chiều ngang là 8m, thông tứ hướng, xung quanh à, nhà lầu 2838 rất là nhiều, dân cư à, an ninh. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường rất là nhiều nhà lầu, khách sạn và biệt thự, rất là an ninh và yên tĩnh. Đây là toàn bộ à, hàng xóm của chúng ta và cũng rất là gần trục đường chính Hà Quy Giáp. Trước mắt chúng ta là một ngôi biệt thự và phía đối diện kế bên lô đất của chúng ta cũng có một căn biệt thự màu xanh lô đất của chúng ta có chiều dài là 4m2 và chiều sâu là 18m3 nhưng từ mí lô đất của chúng ta ra tới mí lề đường chúng ta còn hơn 2 mét rưỡi nữa tổng cộng là chiều dài của lô đất hơn 20 mét nha quý anh chị nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới lô đất thì hãy điện thoại cho Phúc qua số thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để ờ, thương lượng về giá lô đất của chúng ta nằm trong một con đường nhựa thông tứ hướng phía sau lô đất chúng ta là dự án phân lô giá rất là cao từ vị trí lô đất của chúng ta khoảng 50m là chúng ta sẽ ra tới trục đường chính Hà Quy Giáp và thêm 3 km chúng ta sẽ tới đường Nguyễn Quanh Gò Vấp và cũng theo con đường này luôn chúng ta đi thêm khoảng 4 km là chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất và thêm 4 km nữa chúng ta sẽ về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh một vị trí rất là gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m2 và chiều dài là 18m3 Thổ cư là 77m2 Chủ chào bán với giá là 4 tỷ 100 triệu Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ cũng hứa sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị Trước mặt chúng ta là trục đường chính Hà Quy Giáp Một hướng là về Nguyễn Quanh Gò bắp và hướng phía bên trái là chúng ta sẽ về à, thành phố Thủ Dầu Một về à, thành phố Thủ Đức một vị trí rất là đẹp nha